不法喜酒，dạ đâu rồi cái youtube của mình đâu rồi nó hôm qua hất đến ờ, đến 3 giờ 2 giờ sáng à, ờ, 3 giờ sáng sáng kiếp rồi Tính ra giờ đó là tôi còn Tôi giờ vừa đây không có ngủ hay sao Không muốn ngủ cứ Cứ thức cái giờ đấy thì siêu ngủ cả Giá dạ, nhưng mà có thể có cảm giác buồn ngủ nhưng mà không Never Không okay không hề có một xíu cảm giác buồn ngủ luôn Đây, cảm ơn mọi người đã đến với livestream ngày hôm nay Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một game mới Mạng xã hội cái gì đây? Lâu tiêu dụ nha <clears throat> Like FB bạn bè được đề xuất mời quên ok không biết cái này ok nhờ được phết tôi có hình như là có một hai ba rất là nhiều cua đây này nhưng mà vẫn chưa có con cua nào gọi là cái gì vậy một nghìn chín trăm chín mốt sèn Bây giờ là mình sẽ nhận tiền để mấy con cua này Ok Là mình sẽ hữu được vài con cua hiếm và một uh, số, số con cua siêu hiếm mọi người nhưng mà vẫn chưa có được mấy cái loại mà cực kiếm mình có một con này này chưa có được loại huyền thoại ừ. thì là vô game luôn nhé bây giờ mình sẽ ờ, vô cái mùa giải để xem mình nó có cái gì ở đây đấy mới mới nhận vàng xíu mà mình lên được hai ngàn mấy rồi cái mùa giải này nó kêu mình nhận cái gì nhỉ à lấy tiền để quay số số gà cha À, mình nhận được cái mẫu cực hiếm. À, chí mạng cộng 15% sát thương katana cộng 5% là khi nào mà mình dùng katana thì mình sẽ được cộng thêm 15% sát thương. À, ngoài nâng cấp cua kiểu tay, cua tuyết. Và chúng ta có một cái mũ nữa là cơ hội xuất hiện đầu chiến mạng cộng 25%. Được phết nha quay cái phát nữa nào em chia sẻ lên lên Discord rồi anh ok cảm ơn anh nha Tiến Vũ Ồ, cua hình đế cua khổng lồ Tachina uhm, cua xanh cua hình đế và cua khổng lồ Satmania ok quay phát thế nào cua kẹo Ui nâu Rồi được thêm mạng nhân 2 Đó là hợp lý Quay tiếp Chúng ta sẽ quay gà cha Tiên Saki buổi sáng vui vẻ Hello Kachat nha Chúc em buổi sáng vui vẻ nha Cua Cà Mau hả? Cua Người Tuyết Cua Kiểu Tai Và cua Hoàng Đế Được, phát nha quay tiếp nào game hôm nay chúng ta sẽ quay về cha thôi à, nâng cấp điểm cua biển cua kẹo ừ. sao sao cái cảm giác là mỗi lần quay quay về cha càng quay nó lại càng nhân phẩm càng hấp này hôn hập mùa giải mọi người yeah. Dạ. cái này cái gì đây mũ đầu bếp sát hương dao là mũ như một cộng một trăm phần trăm và mũ voi mũ phù hủy cấp độ một trên năm sát hương anh gỗ trong 100 phần trăm uhm. uhm. mấy bữa nay chắc em không coi stream anh được tội Tại vì em bận với hay vẽ với công việc học và gia đình. Không sao đâu em. Tại vì em biết là ờ, mấy đứa cũng à, bận thi vẽ với lại kiểu như là công việc học tập nhiều lắm cho nên là sao hết không oh, what ok go thôi à, mọi người muốn từ mọi người muốn sau khi chơi con cua nào đây thì có cua phù cô phù hủy mới nè Ê, có có cái um, cái mũ uh, phù hủy mới này nhưng mà sắc luôn nó chỉ mới có mất một thôi cộng điểm này ơi không đủ điểm để cộng luôn á nhưng mà sau khi lại cộng điểm cho cái cái cái tốc độ lên ra tí ok và cu hình đế nâng cấp nâng luôn tốc độ lên cho cao một tí chúng ta qua cua uh, nhiều hết rồi mà cua kiểu tay nè nâng um, tốc độ lên luôn và cua kẹo nâng cái um, máu lên cho nó trong bò tí và cua tuyết cua tuyết thì mình sẽ nâng cái điểm tốc độ lên à, ờ, cua người tuyết thì nâng tốc độ lên luôn giờ sẽ nâng hết mấy cái cua khổng lồ Tasmania nâng luôn như hết rồi giờ chỉ còn mấy con uh, huyền ngoại thôi à con huyền ngoại thôi cua cầu vòng con uh, cua xanh dương này chưa có nâng nè nâng hết rồi game này mobile có chơi chung pc được không có em mobile có thể chơi chung pc được nha à, thì mình chơi cua tuyết đi siêu hiếm và để coi theo là ham nghĩ anh nên um, nên chọn cái mũ nào đây mũ phù thủy hay mũ chú sa mũ cá mập mũ đại đội trưởng hay à, mình cứ xài cái mũ đây đang xài đi mũ kawari kabuto đây là cái loại mũ cực hiếm và tấn công cộng với 21 phần trăm mà hút, hút máu cộng uh, 30 phần trăm ok Zalo chế độ chơi chúng ta có sắp ra mắt chế độ chơi đội tự chiến theo nhóm và nó chỉ còn cách nhau là một ngày 22 giờ thôi chúng ta sẽ chơi chế độ um, người chơi vs người chơi giao thì thấy ờ, có cảm giác các hình nền của cái các hình nền cương rắp mùa 4 này cái nọc rắp mùa 4 này nó nhìn nó hơi có vẻ ghép biên là do anh tưởng tượng nha game thì mình nên ờ, đi kiếm một vài thứ để ăn sẽ hợp lý hơn ê ơi ơi ơi mấy anh ơi ha em cuộc sống hồng bà bảy em chưa giờ mới vô để chết ngắt rồi <laughs> rồi mọi người đợi sau khi ờ, mọi người đợi anh xíu nha nhiều new video thì uh, có thể vụ xe rồi thì vụ xe rồi nhưng mà thường để xe lên Facebook tiếp <clears throat> mà Tiêu Vũ hôm nay sao lên sớm sớm nhờ anh nhớ, hôm qua Tiêu Vũ cũng hất quê lắm mà ta hay là hay là lúc đó Tiêu Vũ giật mình thức dậy rồi Tiêu Vũ đăng cái đăng cái um, đăng cái cái cái, cái tin nhắn rồi đấy share facebook khác cua vô các loại cua linh sờ chim <laughs> thật ra thì cái link cái cái ghi chỉ stream này là học từ link đó ha thứ nhất là ghi stream làng hoàng lắm nhưng mà sau khi mà học từ link xong là bắt đầu ghi stream ghi stream chứ không phải ghi stream nữa hello toàn nha à, chúc em buổi sáng vui vẻ nha chúc toàn buổi sáng vui vẻ nha ôi do um, mình là vô dinh bị thần hộ mệnh khi lại có youtuber mới này đông vui phết hôm nay chúng ta chơi game con cua toàn thực ra tính là sáng nay sẽ chơi Holocure tiếp nhưng mà nhưng mà nhưng mà nhưng mà nhưng mà nhưng mà cảm thấy nó hơi có vẻ nó hơi buồn buồn và tính chơi Minecraft nhưng lại cũng thấy buồn ừ thế là mình không biết là mình nên chơi cái gì hay là mình chơi kia Kirograph Em đang lên công tác Đà Lạt sáng dậy trễ. Wow. Vậy là Toàn đã lên Đà Lạt rồi à? em bị bệnh gan nên đâu có hớt khuya được đâu ừ tốt nhất không nên hớt khuya tại vì ờ, tại vì hớt khuya thì nó hại gan lắm nhưng mà anh hồi trước anh cũng bị uh, bác sĩ chẩn đoán là gan nhiễm mỡ nhưng mà kiểu sau khi kiểm tra lại thì xét nghiệm lại thì nó lại không bị da dạ. yeah. nhưng mà về nhưng mà cái thời gian từ lúc xét nghiệm cho đến lúc cái lúc mà xét nghiệm lần đầu với lúc xét nghiệm lần ca sau cách nhau là 6 tháng Hello Toruju nha, chào mừng đến với stream nha, chúc buổi sáng tốt lành nha Dạ, đúng rồi, đang đi lên luôn, đi xe công ty, sáng định đi sớm, lại về trễ Ok Đi với công ty thường là phải đi sớm đó một chút ờ, không không không mình không có không tiếp tục được à kết quả của cái này ra yeah. Thôi cái nào không nào mà chết có lãng xẹt như vậy được để cua bự quá nha ui ui ui ơi Rồi em kết hậu là bác đi Cho em khẩu là bác em bắn Đừng Ui nó khẩu là bác kìa Không có súng rồi Được mà không sao giết cái này Ơ à, kìa Từ từ Rồi mọi người đợi xíu để uh, bật cái nhạc lên Bật cái nhạc nền lên hy vọng là sẽ không bị con cua nào xé xác chắc là được rồi không biết con cua nào xét sát không vô mấy con bồ câu mà đạn cua à chỉ có cái khiên nè à. là hợp lý giờ có cái cái súng phun lửa rồi chết đi <laughs> cầm gậy làm sao mà đòi lưỡi súng được uhm. có thêm súng nữa sẽ sạch con cua này yeah dạ. hồi nhỏ bị viêm gan B hả anh thì được bác sĩ chẩn đoán là viêm gan E thôi nhưng mà không biết là sẽ tương lai sau này có bị viêm gan B hay không cho nên là bây giờ cuộc sống mà bây giờ kiểu gì cũng phải khắc que à Ô Ô có cái gậy uhm. Đây rồi Hồi đến Chúng ta sẽ cầm gậy quất cái này nhưng mà không Nó mạnh quá Đấy, mình có thể xài kỹ năng này, xài kỹ năng S này Thêm cái hành nổ lên cao, con full đầy á Thì mình có thể sử dụng cái kỹ năng nổ này để mà chơi nó Ơ, ờ ôi nó rớt ra mấy con bi mấy viên bi này combo combo ôi bạn ơi ê ê ê ê bạn ơi thôi thôi giỡn giỡn đùa đùa đùa đùa bạn nên bạn ai bạn nên kè ai bạn nên kè ai bạn nên yeah, trời ơi không được câu hỏi hô bạn được Ôi nó mạnh vậy từ từ với kích thước của mình mới có 50 phần trăm mà còn uh, nhỏ lắm còn bé lắm mấy anh ơi lại rồi ư ừ, ư ừ. ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi chúng ta chỉ có ăn thôi thôi thì rồi anh cua bé bụng cua bé bụng xin trai chết đi nó trở thành đồ ăn của ta ô có rừng chuồng nữa à cái mảnh đất này là của mình các bạn tránh ra đi mình sẽ trở thành bá chủ của loài cua Ôi, anh em đùa đấy anh ơi Em đùa đấy Em đùa mà Thôi em em đùa mà anh cũng có thể cơ Bị đập đủ rồi bây giờ đến lúc tôi đập lại Chết đi Hello Canome nha, chào mừng đến với stream Đó, ở, ở kìa, ở ờ kìa Ở ờ kìa Ở ờ, kìa Đập nhau nào bạn Mà nãy bạn mình đúng không? Trời ơi Chả hù được rồi Ủa cầm dao hả? Thôi thôi thôi Thôi Cái gì mới chào đời mà anh quốc game ghê vậy? đây là bé Ngọc Ly nha Chào mừng đến với stream Ủa cầm gậy kìa Em lại sợ em quá cơ à, Thôi có mà đừng có giết bé Nào nào xoay cho tay coi nào Xoay đi Ua ba chúng ta à, đi rồi Solo bạn Solo Ui cá sấu bị giết kìa Anh à, trai sao lại giết cá sấu thế Để em giết phụ cho Ừ Em ăn thôi cho Ừ Em giết cá sấu rồi luôn nhé Cá sấu của chúng tôi Cá sấu bị cua bằng thịt Đấy. Một con cá sấu nó hiện ra nè Ôi cá sấu Cá sấu yếu thế nhờ Yếu thế nhờ Ui cá sấu nữa nè Trời ơi thịt cá sấu ngon quá à Cho em xin nhá cho em xin nhá rồi xong rồi đến lượt anh anh trai to bự to bự kích thước là 86 phần trăm mọi người ạ à. bự rồi đấy vậy rồi sao anh làm sao cái gì vậy ăn hơi sao lại ăn hôi vậy anh trai này kỳ ghê trời sao cua này mạnh vậy nhỏ xíu mà mạnh ghê luôn á mới tin được luôn á ôi thua rồi thua rồi ra map đổi lại cua khác chơi máy kẹp cua để kiếm điểm kỹ năng điểm kỹ năng sẽ áp dụng cho tất cả cua của bạn ok bây giờ chúng ta sẽ chọn qua chế độ uh, BVE cái đầu BVE này thì nó sẽ có nhiệm vụ là giết cua ngoài hành tinh cua ấn sĩ vào tâm hầm Mỹ Đây rồi Có thể cho nhân đôi xu lên Và cho bắt đầu Đập cái chai ghê quá à ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi hên quá đây rồi mình cua bé bỏng của mình bạn ơi bạn đừng có ăn của mình ok, ăn thôi, ăn thôi cái nào thịt ngon quá bạn ơi bạn nhường cái cây gậy cho mình đi nào Ê con cá bơi nhanh quá à Cá bơi lăng quăng vậy Cô ăn cá để sống Nó Đây rồi có cái gậy rồi Ê, Có cái gậy bóng bàn Ê Không phải Cái này là cái gì cây cây giật bóng bàn Ừ ờ, Cây giật bóng Giật cầu lông Giật cầu lông phải giật Giật cầu lông đúng rồi Nè Thôi cho em giết con cá mập này đi ừ. thôi anh anh anh bà con rùa này à, rùa chúng tôi rùa rồi chống cua á à, để em giết con rùa đó với có cái gậy không bảy có cái giật nữa rồi nè đây rồi cho em cái rương không anh lấy rương hết em rồi ai rồi có cúp ngon đi có em cô bự nè chết đi qua treo máy nghe nhạc ly xuyên đêm mà uhm. nghe nhạc uh, ly xuyên đêm mà đúng là ly mới ra cái em MV mới Harry cũng với lại Leo mà mới ra MV mới Nghe chiêu huyệt Cái đoạn mà Phiêu Ly hát nó đúng chiêu luôn Nhưng mà à, Saki cũng đang hóng à, Nhưng mà anh cũng đang hóng cái cái cái MV nếu một một cái MV nào đấy mà Phiêu Ly hát hát nguyên bài đầu đến cuối á ừ. không biết nó sẽ như thế nào nha gần như là chưa có nghe có nghe Felly hát lần nào hoặc là có hát rồi nhưng mà tại vì chắc là nó chưa coi hát bài sách của Felly cover á à để bữa nào ờ, lục tìm coi thử lục tìm nghe thử đi rồi anh cua ơi ấy cá mập cá mập bây giờ anh cua đội nón ơi anh cua đội nón hải tặc ơi cái độ re này hơi bị dễ nha nhưng mà mình phải sống mình có thể chơi nó lâu hơn một tí so với chế độ BBB thì ôi mấy cái sâu biển này cũng ăn được nè mọi người cái sò và mấy con cua nhỏ luôn bất cứ cái gì mà rơi vào tầm mắt mình đều ăn được hết à bạn muốn trống à rồi bà muốn chống ai đúng rồi chết nè chơi nó anh em ơi bạn cầm dao à sợ quá cơ cho một cây súng các bạn ơi cho cây súng đi Thôi ờ, cho bé cây súng này rồi ờ. ừ đó có súng là cắt bọt liền nào ở đây chúng ta có cái gì đây đồ ăn thơm ngon đồ ăn thơm ngon cá mập cá mập với chúng tôi đồ ăn thơm ngon giết luôn cá cá mập cá mập nè cho em xin cái rương này nha ờ à... vô vô mánh luôn dù mánh luôn chúng ta có gì đây dao Ý. con dao cực kỳ hiếm được giờ mặt trời mặc dù ở đây có rất là nhiều súng nè cua chúng tôi này à, à, à, à, à. À. đi giúp khác chơi đi cho các chơi tới lúc lấy súng rồi mọi người ạ à. súng ừ. có súng mà nhá Đây rồi Đây rồi Anh ơi vậy đâu quên ngoài người chơi à tưởng cua của What Không phải Nữa sao nhiều người chơi thế mấy anh cho em xung xin một phát đạn vô đầu Ok. kìa đây rồi ba anh cua em sẽ xử hết toàn bộ ba đứa luôn một con ba cua sắp ngẫm rồi đây là ở ngoài bìa rục địa này ở không có một con con gì đây rồi cũng phải chết thôi à Cua mà có súng trong ta là bất tử Rồi rồi <laughs> Cái nhiệm vụ của cái cái cái dòng đấu này là chúng ta phải sống sót càng lâu càng tốt nhé dạ. yeah. Để trở thành chùm của các loài cua Thì rồi đến lúc phải chơi với mấy ông lớn rồi đó bây giờ là mình không còn lỗ hủ nào cả giết được mình nữa à khủng long ở dưới biển á tại sao con khủng long lại ở dưới biển nhỉ sao không giết được nó ta khủng long lỏ tôi muốn giết khủng long ừ. trời khủng long gì cho bò ấy nhỉ cho bé giết đi sao khủng long không ăn được à này khủng long với chúng tôi khủng long cho bé ăn thịt đi nè khủng long bự quá à nó còn hơi long khủng long mày để trang trí hay gì vậy rồi rồi rương rương rương rương rương cho bé cái rương đi mày không cần xài rương đâu cầm dao á sợ quá cơ nghe là dính liền lắm á tôi nghe là tôi dính rồi nhưng mà nếu nếu mà mà mình không dính là nó cũng không phải người rồi trời ơi cái cái nghe nghe nghe nhạc của Kelly mà thì khác biệt hơn nhiều ở à, đây có súng này không có súng rồi mình có súng rồi tôi xúc xích thôi em xúc xích trong bạn đây một cái rương nữa u trời bạn cầm bạn cầm cái cái cái, cái chai pha ngay đấy đấy bạn pha ngay đấy tài tăng ai đấy đó bây giờ mình bự đúng không mình 95 phần trăm kích thước rồi kích thước của mình đã đạt tới 95 phần trăm rồi cua kẹo à đây rồi ăn tôm hồng xanh Để em xin cái rương nha Mình còn cái gì Cái móc hả? <laughs> móc này anh anh ăn cua ốc mượn hồ mà chết anh à nè phan cái gì vậy bạn ơi trời đập đá hả <laughs> con phải chết à oh my god có khiên có khiên bây giờ ơi khiên này khiên của fbi nha cảnh sát cơ động đó fbi tới đây anh Mày bạo loạn gì vậy? Con rùa này Thật là to gan mà Cái tấn công khủng long lên vật của cái map này Tôi cũng phải chết Chết đi nè lên lúc mình phải sử dụng súng rồi đó Ăn số ăn đạn đi Ăn đạn đi Ôi ơi, không còn con mồi nữa à Con mồi của tôi đâu, tôi còn phải ăn Tôi còn phải giết đi sinh tồn Đối với đối với cái ờ, game này chúng ta cần phải giết Không giết thì chúng ta sẽ không sống sót được mọi người Phải giết người Chúng ta phải giết người Phải giết cua chứ là phải giết người à. Đây nè Có cái vợ rồi ăn ăn ăn chay ăn bạn nè ăn cầm chay giống mình nhưng mà bạn ờ, yếu hơn mình mà chút xíu à tôi xin cái vợt cái đó cầm vợt phan nhau đi cái gì cơ cái gì cái gì cơ bạn muốn cái gì nè chơi xanh lửa bạn bạn muốn ăn tôm nướng không tính ra bạn ơi nè con cua bự này tiền tiền vàng tiền vàng à, no không Trời ơi, một phút sơ hở là chết rồi. Đợi mãi lâu lâu mới xem được keo nên cày suốt. Ừ. Cố cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố cố cày view cho keo ly. Hello cô Si nha, chào mừng đến với stream, chúc cô Si buổi sáng tốt lành nha. Ôi, cái nước mắt em rơi trò chơi kết thúc. <laughs> Chúng ta đã được Ờ, đang ở răng là bậc này cua 4 sao buồn quá nhưng mà chế độ BBB nào nếu hành cường hóa đầy bạn có thể thực hiện toàn tấn công cường hóa mặt cực mạnh Đây rồi, đến lúc chúng ta đổi cua rồi đó Chúng ta sẽ không chơi con cua này nữa Mình sẽ chơi con cua này cua này là cua khổng lồ Tasmania và nó sẽ có um, trang bị cái gì ta mũ Viking tấn công của nó sẽ cộng lên 9% ok let's go nhiệm vụ của mình thì mình mới có tiêu diệt được ba con cua ẩn sĩ và là chín con tôm hầm mỹ thôi nó chưa xong nhiệm vụ mọi người ạ vẫn chưa có giết được cua ngoài hành tinh gấp đôi lên bắt đầu ui một cái rương bự à, sao cái rương bự nó công lực cái gì nhỉ bây giờ ơi vũ khí hiền hoại <laughs> Mày chết với tao Nè Bật mod đồ sát ok bạn ơi Bạn ơi Tao với bạn Này, này, này, này Ôi cho em cái rương rồi hả đâu Có cần phải nhanh vậy không hả Nó có thể nhẹ nhàng với em mà Ok tiếp tục nào Đau không à? Mình sẽ ăn sinh vật ăn những sinh vật nhỏ Bắt đầu là những con con con à, uh, chiên bồ câu uhm. uh, Ờ, ờ kìa ờ, kìa không bạn ơi không tôi không muốn chết như thế Chúng ta hãy cho nhau một lối đi riêng đi Đường hai nãy đi Nè bạn ơi Nào Cái này bạn cua ơi cho em cái con dao ở đây nè Nè nè nè nè Một chiếc Saki hung dữ Đây Ui mình là giết con này nha rồi ừ. anh cua ơi à mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ là giết 12 con tôm hầm mỹ rồi ừ. ừ. chạy đi đâu thôi bạn ơi đừng có đập rương nữa rương là của tớ cậu ạ à, cậu không có biết cách nào để mà sử dụng cái này đâu chỉ có tớ mới có sử dụng được thôi để giao cho tới đi tớ sẽ sử dụng cái vũ khí này một cách đúng cách ừ. tớ sẽ giết con tôm hồng này và cái gậy mặc dù nó có một thanh kiếm tớ sẽ giết cái con bồ câu này chim bồ câu không nên sống ở đây đây là thế giới dành cho cua à. không phải là thế giới dành cho bồ câu cậu các cậu nên đi đi đi chết đi cho ta sẽ cái rương nhé à, kìa à. nè cậu ơi đừng đánh nhau nhé ấy nào cậu ơi đừng giết tớ đừng giết tớ đừng tớ còn yếu đuối mỏng manh lắm cậu ạ à. xin cái rương này nhá à, ờ, cái rương này còn chìa khóa để mở à các cậu cho tốt fan như thế nào chúng ta hãy chơi trò cá lớn nuốt cá bé đi cậu sẽ là cá bé nhé tại vì tớ lớn rồi tớ 75 phần trăm rồi cái tớ của tớ tớ lên 70 phần trăm là các cậu ạ các cậu nghĩ là các cậu phải giết được tớ à không đâu nhá à bạn có sáu thân yêu ơi này này chúng ta hãy solo với nhau đi solo để xem là ai sẽ là bá chủ cái khu đầm lầy này là tớ cậu à cậu không thể nào làm bá chủ khu đầm lầy này được đâu Ê, các cậu bắn nhau à, không Chúng ta không nên xài súng nó nhau chứ Solo với cậu bằng tay không mà Ôi chơi hết, chơi bận đấy Không sao, ta sẽ giết con cá sấu này Cậu phải chết đi chứ Ơ ờ, à, kìa, cậu muốn chết à Chúng ta hãy solo với nhau đi Ồ, ờ, cậu có súng à, không trong tôi không chơi với cậu đâu Các cậu chơi bận quá, các cậu xài súng nó xài cái cái chai này thôi đấy rồi chống cự với ai vậy rồi chống cự với kẻ sẽ trở thành cua hoàng đế trong tương lai à có nha à. không có đâu cậu à không có đâu cậu phải chết thôi các cậu đều phải chết hết để tôi xin cái mạng cậu đi nghe bạn cô tím này này được không giữ nha chứ Đây rồi Thời tới cản không kịp Các à cho nó xin một cái cái cái cái cái cái cái một cái chai qua đầu nha à. Cậu chống cự với ai vậy Cậu có biết là điều đó là vô ích không hả? Bây giờ cậu ơi, cậu hãy xoay cho tớ xem nào Xoay nào Cho tớ lấy súng này đã rồi tới tới chuyện với cậu sao Nước mắt chúng ta rơi, trò chơi sẽ kết thúc Giá dạ. yeah. Cậu phải chết đi gầu à Bất cứ cái gì rơi vào tầm mắc tới đều phải chết hết Rồi, chúng ta đã hết đạn rồi Rồi, cậu chống cự mạnh ha Nhớ là không tốt là biết chưa ừ, Cậu làm xài dao à, nhưng mình tớ có khiên này Chúng ta hãy cùng nhau solo Để xem dao của cậu có mạnh hơn cao của tới không Ồ, mấy cậu này mạnh quá. Mấy cậu này mạnh. Ê, cái gì vậy? Thôi, thôi, thôi, thôi, bỏ qua đi. Đừng chống cự à. À, bây giờ tôi có đại bác rồi. Tôi không còn sợ cái gì nữa. À, tôi có cua máy nè. Tôi sẽ phan các cậu. Các cậu hãy qua đây đi. Uhm, cậu rùa hơn yêu. Thầy chơi trò cưa máy thế nào. ở kìa hồi lan hôi hết kìa ở kìa khoan nhau à cậu u là trời tới không có số rồi tới có chữ a và chữ b tới còn kiếm thêm một chữ khác nữa à các cậu muốn chơi nhau không rồi đến đập nát ai vậy? Cái mai cua cơ tớ rất là cứng cáp đấy. Rồi biết điều đó chứ. Nào, về đây. Cho tớ xin cái súng này nhá Bây giờ tớ có súng rồi. Cậu đến làm gì với một con cua có súng hả? Ừ. Nhưng mà đó với các cậu tớ chỉ cần xài dao thôi. Các cậu có biết một con cua cầm dao rất là nguy hiểm đúng không? Cậu có biết điều đó không hả? Sẽ càng quét bản đồ với cái cái con cây súng này. Ừ, để đến lúc một nạn nhân phải nập mạng rồi. Ờ, Ơ, à, cậu đang tan ai? Ơ à, kìa, sao cậu mạnh thế? Mà không sao. Nó sẽ bắt đầu lại. Nào, nào, nào, nào, nào, nào. Nào, tan ai đấy, tan ai đấy. kích thước của mình bây giờ 98% rồi Bậy rồi Làm sao tôi bao qua cho cậu được <laughs> Cậu cũng phải chết đó à Nó sẽ kết thúc cái trò chơi này sau khi uh, chúng ta đạt đến uh, mốc thời gian là chín giờ rưỡi nhưng mà trong thời gian đó thầy sẽ giết rất là nhiều cua ở nào có lực có lực, lực ngửa đó như thế chứ nè nè nè u mày god một con cua khổng lồ Tasmania mà để thua à dù gì ờ, mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi Ta sẽ quay tranh chủ chúng ta nhận thêm điểm mà hãy kiếm điểm kỹ năng và sử dụng hợp lý điểm kỹ năng sẽ giúp cho bạn mạnh hơn đó dạ. thu thập à, điểm kỹ năng cộng 4 nó là hợp lý đấy lên lúc sử dụng máy gấp cua và chúng ta nâng cấp điểm cho cua vòng vòng và cua xanh dương, cua ẩn sĩ. Ok. phần nhiệm vụ mình đã hoàn thành được một mớ rồi chỉ còn có vẫn chưa giết được hai con cua ngoài hành tinh thôi. Sao ấy? Chúng ta sẽ nâng cấp điểm của cái này lên. À, chúng ta sẽ nâng cấp điểm của cua cứng cáp thời gian gây choáng là hai phần trăm. Ok. Đâu rồi để ờ, qua bên đây coi Xem mấy con cua mình có cái con nào cần điện điểm không À Đây rồi Cua ấn sĩ À Không có À sẽ nâng điểm kẻ sống sót Mất máu trừ giảm với 5% Ok hình như là hết cái con cua à con con con cua ấn sĩ này vẫn còn còn nâng cấp được nâng cấp cho máu đi ok chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với cua ấn sĩ lần này là hình như là cốc mận ốc mận hồn á à, đúng rồi cơ ứng sĩ này là có ốc mận hồn nè tại vì nó kiểu nó mang hàng có cái cái vỏ ốc người đây rồi mấy anh bồ câu hồi nãy là quên có coi con cua ấn sĩ này nó nó <coughs> đi rồi ok kỹ năng của nó là là chui dung vỏ để trốn hợp lý vậy là mỗi lần mình sẽ sử dụng cái điểm hành nộ này để mình uh, khi mà gặp cái hùng mạnh ok kìa em chưa có hồi em kỹ năng mà mấy anh nó bắn em chưa thế Súng mà Em có súng đấy Ok Cho em bắn cái nào Ui, có hộp quà Cho em bắn cái nào Ơ kìa, pha hai đấy trí học nha không chơi chết gì được đâu làm sao mà chết được ok kìa đánh ai đấy <laughs> đánh ai đấy ý ý đánh ai chị nè em xuất hiện rồi nè hả ok kìa ồ cảm ơn anh bạn đã hai cho tôi một mạng ui nó mạnh thế nhỉ rồi kết hợp để ra tay kia nó còn chút xíu máu đến lúc ăn ké rồi trời ơi hua ấn sĩ là không bao giờ hua ai không bao giờ sợ ai kìa bà đi giết ai bà đi giết ai không bao giờ nhá không đời nào ở kìa nào cái gì đó anh trai anh trai làm cái trò khỉ vô vậy Em có súng là em quất anh trai luôn nhé Ok kìa, cho em chém cái nào thôi, anh ơi Anh trai à Chết mẹ Chết đi anh trai Ờ, ờ, ờ Ờ ờ ờ ờ đổi dao ờ leo leo leo leo leo lêu ok ok nào cá sấu chúng ta hương lượng với nhau đi mình sẽ phan bạn Vậy rồi không có con mồi nào tốt hơn một con cua tôi là ốc không phải là cua nhá ở đây có con cua nhỏ này ăn tạm cũng được mà sao kia cái thằng chuối hơn ta tía thằng chuối hay là thằng cua vậy rồi có dao rồi này hãy xem lại đao của ta đây Ơ à, à, nào ờ à, nào cầm vũ khí lên và canh chiến đi uhm. u có súng hả được được bôi Đà Nẵng Đúng ngon lành cành đào quá nha Ơ làm gì được nhau ừ ừ Ừ làm gì được nhau ừ Ừ Ơ <laughs> mạnh đấy bạn Vô Ok không anh trai ơi Em đùa đấy Tới lại nào Sống dai hành hiền hoại Sống ừ, dai lắm anh à chúng ta hãy solo mặc dù anh bận hơn em nhưng mà em vẫn thấy giết anh được rồi có một chữ e kìa không giữ với ai đấy em đùa đấy mà làm gì không giữ với em vậy chứ đùa tí không mà ok kìa Thôi Đừng đùa với em như thế đi để hồng cục Vinh Di nè à ờ à, kìa à, thôi thôi hãy đỡ súng của ta đây cây thế nhỉ Ok rồi Lotica nha, chào mừng đến với stream nha Đi rồi Có đồ chơi rồi Có đồ chơi rồi Xài gậy thôi Cho em xin cái rương đi ừ. Cho em xin cái rương đi Ok bạn làm sao? Bạn tính làm sao? Bạn tính làm sao? Được rồi, vũ khí mới Một cái rìu uhm. Anh chết với em nhá sao tại gì cử tại gì cử Kìa, mà nước bắn ai Một chữ G Một chữ G, có một chữ G u ngoài tên bự hết ừ. đi con cua này đi Rồi xin nha bạn ơi Ê. xin cái mạng các bạn nhé Ồ sao nhỏ xíu thế này ấy đồ chơi siêu sang à đi rồi cái đồ chơi siêu sang rồi cái que các bạn rất là tốt rồi anh ơi anh ơi cho em xin mạng anh ơi em xin các bạn của anh đi đi mà thôi anh đừng có nóng như thế anh nóng tính như thế là không được đâu chạy đâu anh chạy đâu anh phải chết thôi chết đi anh anh chết đi chết đi đừng ngại ngùng nào kìa kìa kìa cắn ai đấy cho sinh nhá chúng ta có món tôm nướng ở đây ui cua mà không giữ không được đâu không được đâu cậu à cậu cho tớ xin cái mạng nhá tớ sẽ là bá chủ của loài cua cho nên là cậu phải chết đi cậu cho tớ xin một mạng đi À đi rồi thôi cậu ơi tớ không muốn chơi với cậu Tớ cần phải có vũ khí Sau khi mình có vũ khí rồi tớ sẽ biến Tớ sẽ biến cậu thành cái đồ ăn của tớ Bây giờ chưa phải lúc Tớ vẫn chưa tìm được vũ khí để giết cậu đâu Ui một con tôm rất là đẹp Tớ sẽ cho đồ ăn của tớ Đây Ôi, cậu đó nón đẹp quá à. Cho tao xin cái nón đi. Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi. Đồng loại. Phải giết đồng loại. Uhm. Ừ. Cậu xài dao à. Cho xin con dao nha. Ui, một lon nước. Đây rồi, tớ có dao rồi. Cái cậu tính làm gì vậy tớ? anh chàng bên kia bự quá à ui một cua rất là đẹp nhưng cũng phải chết thôi không có gì khác được bây giờ ta đã có súng hung lửa rồi và nó có cây gậy nữa cái tàu à hãy chơi với tí à đây rồi cái sâu hơn yêu cái sâu nhỏ bé con kìa chưa chết à có một cái súng mới nữa uhm. Ôi, ok, ok à ha về hôi chứ một con một con cua xi măng ba cái bây giờ đổi sang cua khác thôi làm choáng đối thủ bằng cách tấn công về phía sau hoặc bay bên với một đòn tấn công cực mạnh ừ. nãy giờ nhưng mà vẫn chưa sử dụng cái tuyệt chiêu làm choáng của nó à, cái lúc chúng ta phải đổi cua rồi chúng ta đổi cua bụng khổng lồ ở nhưng không chơi được ừ. một con uh, cua tuyết thì sao nhờ tuyệt vời nó sẽ cũng là một loại chất độc và truyền nhiễm để hút máu yeah nhiệm vụ chúng ta vẫn còn phải giết hai con cua ngoài hành tinh là vẫn chúng ta vẫn chưa tìm được hai con cua ngoài hành tinh nó đậm đâu hết á Đây rồi bạn ơi <laughs> Ok kìa à, đây có súng có súng có súng có súng Dạ yeah. có súng rồi nha các cậu Đây rồi, cậu ơi, cậu cua bé nhỏ Alexander Cậu đang chạy đâu vậy? Cậu tưởng là cậu có thể thoát khỏi à? Ờ, mình đã lấy hai mấy cái mấy cái chai này. Dạ. Yeah quá là dễ dàng luôn ok kìa à. <laughs> cua xanh xe game I know available for you play à ok I can you I can kill you I can kill you Thôi à, được rồi đấy, đủ rồi cậu này đủ rồi đấy, con rùa hả? Ôi mày À hả? Đây rồi ừ. Kích thước của mình mới có 60% mà vẫn còn uh, có thể tăng trưởng thêm ừ. Lấy đạn Chúng ta lấy đạn và chúng ta đi ăn hôi Đi ăn thôi thôi À đây rồi Vũ khí xịn Có cái gì đây À cà lê mỏ lết à Không, vũ khí xịn của tôi Của tôi bạn ơi, vũ khí xịn của tôi uhm. Thì rồi Đại bác Ôi fan ghê hết bạn Cho xin nhá Ok, chưa kịp gì hết Không được không phải hôn một cách trung nhã như thế đây được Tiếp tục nào là xình nha Ờ à, thôi anh cái xấu đừng Đừng anh ơi đừng giết em Em chưa có đồ chơi đâu Bây giờ em có đồ chơi này nè Rồi xong chơi ngu có hưởng không Rồi cho em ăn ké với <laughs> Để em ăn ké với Em mới sẽ không Em sớm sẽ nhẹ nhàng với anh mà anh quýnh em đau quá Em hứa nhẹ nhàng với anh mà Thôi nè Thôi nè Em hứa sẽ nhẹ nhàng với anh mà Đến làm gì Để em xin cái rương này nha Thôi mấy anh ơi Đừng có giết em ăn ghê quá em phải xịt cái anh nữa trốn trốn trốn trốn trốn phải trốn thôi đừng đã trốn mà mấy anh còn phát hiện em nữa kìa người ta ai đấy người ta ai Cho em ăn ké với anh ơi Giết ké hả mà Dạ thôi không giết anh đâu Anh mạnh lắm Em giết anh mày thôi Ok không động ấy không thể sống sót chỗ này được mình mới có 50 phần trăm thôi cho em xin mỗi ô trứng này nha con boss sẵn sàng rồi nè ôi anh ơi anh phải chết đi nó chết đi Đó, em đều canh bất khiên rồi nè Có dao, có dao Dao À Cho em chép phát cái rồi anh anh ta bự đó Thế là tao đã có súng rồi nè bùi văn ba đã bị tiêu diệt cho xin nhá cậu ơi ra dạ. yeah. kìa còn mạnh thế Đưa lại nào Học ăn ai vậy Như thế là không tốt đâu cậu ạ Như thế là không tốt đâu cậu ạ Nó sẽ phun độc vào cậu ý ban cua đẹp trai cho em xin một miếng thịt cua đi Ôi trời ơi, anh anh quốc em nhẹn á anh quốc anh mạnh á anh cua đẹp trai em xin thịt cua đi mà Đi rồi quá dễ dàng easy game easy game cái đồng hồ anh cô đẹp trai rồi anh cô màu hồng mấy cái mập bự vậy con nào có một cu kẹo luôn ta đấy anh tôm đi đâu vậy anh ơi từ từ anh ơi lên đây chơi với em đi anh đi quá xa khỏi bờ rồi nó phải về đất liền ừ. em xin nhớ em xin nhớ anh kiên cua anh kiên cua Để em xin đi anh kiên cua xin mạng anh đi à súng đây rồi súng phun lửa à xin các bạn nha xin các bạn nha xin các bạn nha thì xin các bạn không mà mấy anh gì dữ vậy Xin các bạn của mấy anh thôi Ừ Đem vô bờ cái Ui cấp 6 không dữ quá Dạ Không sót Thành công Dạ thành công rồi Mình đang sống sót Anh ơi cho em xin cái mạng của anh đi Dạ Trời ơi Mạnh vậy sao à, Anh nào mới giết em đấy hỏi anh cái nào anh làm mình giết em đấy mày rồi cái rương Cho em xin cái rương ừ Anh ta xem xin cái rương như nào Thì em xin cái rương đi mấy anh Ừ Thôi kìa Thôi kìa Nó trong, nó trong bụi à Nó trong vỏ à Đây rồi vũ khí hiền hoại ừ. Đã có vũ khí hiền hoại trong tay rồi Không sợ bất cứ cái gì cả Hãy chết đi Hãy đợi vũ khí hiền hoại của ta đã có vũ khí ngồi trong tay rồi các ngươi đến làm gì ám sát ta? À? ờ à, mất vũ khí ngoại rồi trả đây Ê, có, có số có số có chữ rồi chữ gồm chữ e Có chữ cái ngoại rồi trời ơi tiếc quá à. Đây rồi Anh ơi Anh lịch trai Lịch trai tóc hai mái ừ. Đây rồi có súng chơi với anh à Này Ờ kìa để em lấy súng em nè Từ anh đại hiếu Một cái Một cái búa Một cái rìu dạ yeah. à có súng nông tiếp nè Trời ơi, anh bắn nhiều quá Cho em xin nhá Cho em xin đi Ờ Mất cái, mất cái rượu rồi mấy cái súng rồi trời thôi nào ta gây hương lượng với nhau cuộc sống là một bãi biển vẫn chưa được lên răng à, kìa mới được có 4 sao à anh ơi cho em xin thôi thôi thôi anh ơi em đùa đấy Thôi anh ơi em đùa đấy đừng Cho em xin cái mạng đi ừ. Cái con chiên này bon chen cái gì vậy Thôi anh ơi Mày muốn sao mày muốn cái gì Ức khiếp người quá đáng à Hello lâu nha chào mừng đến với stream nha Ức khiếp người quá đáng à đây nè đó thôi mấy anh ơi đừng mà giờ mày muốn gì mày muốn sao giờ mày muốn sao ức khiếp người vừa thôi chứ bây giờ mày muốn sao cái con kinh công 123 này quá láo vô Nguyễn Tâm đã bị tiêu diệt ờ mày cầm kiên nó sợ mày á không không hề ôi bạn ơi cái đưa có cái gì đây không kết bạn cái gì hết á đi chết đi bạn bè gì đây đó bạn bè gì đây đó đi chết đi ai em kể vô gì đi chết đi bạn bè gì tầm này uhm. thôi này này thì chết đi ui mấy con này con gì đây Một xíu à nó sẽ đồ ăn của ta wow ngon quá à đồ ăn không ngon chất lượng cao dạ ôi anh ơi thôi thôi kìa bà đến ai đấy bà đến ai đường mòn Hồ Chí Minh ừ, đây rồi ok một con nhện cho em xin cái cái cái kiếm ừ. cái đao lộn để đỡ đại đao của ta đây à đây rồi mới thấy mục tiêu ở đây nè cho em xin nhá nơi. trên đây có cái gì nè ờ ngầm bốn ốc à không có gì à à có cái kiên có cái kiên có kiên america đã có sức mạnh cấp captain america rồi một cái chai coca em gấp vui nhá trời em gấp vui với em giết mấy anh luôn em gấp vui cái ờ Đồ hai cái nó đồng bộ với nhau à Hàng gì hua đúng rồi Đồng bộ với nhau làm sao quýnh lại được Em sinh ra để là một con cua vì mà em có tố chất của một cua Ờ thôi thôi thôi Thôi Em mới ra đời mà Rồi ờ, giết hết Giết hết Giết hết Một chữ A E G E tốt Bây giờ anh ơi Khó khiên và một cái đồng hồ tuyệt vời y có chai nè rồi cầm cầm chai phan nha bạn phan nhện ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô sao bạn bạn có súng không mình có nè chơi nha bằng súng bạn bạn có biết không con con cua mà cầm súng là nguy hiểm đúng không ừ. đấy chơi nhau đi bạn ơi ok sao lại chơi đại pháo ấy bạn chơi gian quá à. Ây dồi, chạy đâu hả bạn ơi à, Ok Bạn vai hai dạ Cua xanh Chim một câu là biểu tượng của hòa bình Nhưng mà con kim một câu này nó lại không Thấy thân thiện xíu nào á đó Ờ Ờ Ờ Ờ Ờ Ờ Mày làm sao trâu bò hết nha bà nội cha Thử lại Thôi nơi em em Thôi mà Em chỉ được con cua nhỏ bé mà anh Tâm có tàu à nó giết bồ câu sinh sống thôi chạy đâu mấy bé chạy đâu không ở lại đây với anh đi không mẹ đừng lại nữa à mẹ mình trong kho tàu đây rồi con tôm con tàu nó nằm trên top 10 ừ. Đây rồi, súng lại bác ở đây Có súng lại bác rồi Mình bắn cái gì vậy? Ôi trời Rồi rồi, xài cái này đi Một phan trời ơi dính cái gì của nó nè Ê, chạy nhanh cho bạn ra đây chơi đó kìa ừ. đây rồi hai em cua chất lượng cao bà mẹ mày Ôi sai thật chiêu không gian quá à. Trả dạ, đi Ủa mấy con cua này bự quá à. Rồi qua bên đây lấy con cua nó xíu này Ờ, so với mình nó không nhỏ xíu lắm Nó mở ngang mình mà Khoan ai vậy? Ui trời ơi Có súng rồi Chúng ta sẽ không xài súng Bây giờ không phải là lúc Súng này mà súng này bác cái nào ngon hơn vậy? Cái cùi yếu đuối này đòi đấu với ta à? Không được đâu em <clears throat> Ôi cậu ơi, để tôi rút súng ra bắn cậu nha Chúng ta chơi nhau đi <laughs> Cậu tấn công bất ngờ quá, tôi chưa có, có súng đâu Ừ ờ. Sao mà có súng là cậu chết mẹ rồi bây giờ thôi có một chữ mới ba chữ bốn chữ rồi dạ yeah. Hay một con cua có hình hoa văn à, đầu lâu trên trên trên cái mai của nó vậy dạ, được đấy ồ uống bò hút vô tăng năm phần trăm sức mạnh 그때 말이야. Y có một hút mới một chữ M Dạ sắp còn hai chữ nữa thôi mọi người ạ à. Vua Chi đã bị tiêu diệt Hãy chào mừng quốc Anh Kìa dạ. yeah. mà bong bong cái gì vợ nó thấy người ta nhỏ xíu ăn hiếp người ta à. Ờ. kìa hãy cùng nhau solo đấy cầu làm sao ăn được tớ được còn có cửa nào mà ăn với tớ đâu còn có cửa nào mà ăn với tớ đó à, cậu thì có đấy hello um, bà tám nha ôi da ôi da Vậy rồi cá sấu đẹp trai Anh nhện tóc hai mái Ờ mấy anh hung dữ quá Để em sẽ tuyệt chiêu đối với anh Một trong hai anh phải chết đi Ừ Tụi bay chết hết đi Để cho các người biết thế nào lễ hội đây ai là chủ vùng biển này ai không phải là mi rồi đi rồi anh cầm dao tao cho con dao nhá thôi đừng có mạnh như thế chứ em sợ lắm bây giờ à, có gậy rồi ý cầm khiên hả trời cái mai bạn đẹp hơn thôi từ từ lấy cái này đã tại rồi có muốn chơi với anh này này này hay gõ đầu nhau đi bây giờ bạn ơi ừ. hãy phan ra bằng búa thế nào thôi thôi được rồi anh này bự quá không chơi với anh này để chơi với anh một xíu này thôi ta sẽ lớn hiếp nhỏ Ôi, bạn cua đẹp quá cho ăn cái nào Thôi anh ơi, em đâu muốn cây sợi với anh đâu Phát con lợn Phát Tay ra đi, kệ ông già với Phải không? Do nào? nè ghi một câu ui con gì ạ, ui what the con gì râu ria ghê vậy nào, thôi cho bé xài súng đi bà mẹ mày chuột vào đây bà mẹ mày chuột tao không giết mày tao không làm người là cua mà giết bé là phải trả giá đấy đi rồi ok mạnh thôi anh ơi sao nó hai mạnh như vậy được Fuck. Trời nó chém kìa nó chém như chém bùn ấy Holy moly shit Vãi tên đẹp Tên đẹp thế ừ đúng rồi mày phải chết tao con à rồi giết ta ok cảm ơn mọi người đã theo dõi stream nha chưa à, nếu mà mọi người uh, chưa đăng ký kênh cho Saki mọi người nhớ đăng ký cho Saki nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người giúp đỡ cho Saki đạt 1.000 subscribe nha thì viewer của Saki hiện giờ đang chơi game nó không hẹn quan tâm đến Saki nữa ừ, ừ đúng rồi vậy nó ngồi chơi Terra Terraria rồi Và vâng, mọi người và gặp lại mọi người ở stream lần sau nha. Bye bye.